hello chào dì hai Ở ờ, nay à, hai bà đi đâu mà đẹp quá nè chụp hình các cái chụp hình các cái một hai ba rồi bây giờ tới à, tới à, đám xe vô kìa có có quay nữa rồi vô đi còn nhà bên đây người ta đang còn đang uh, sửa soạn gì nữa đó rồi